Các em và các bạn thân mến, hôm trước chúng ta đã làm phép tách quan hệ uh, R thành chuẩn 3NF Thì hôm nay chúng ta sang cái phần uh, gần cuối Đó là phép chuẩn hóa nhiều phép tổng hợp Chúng ta ghi phần 53 Chuẩn hóa Nhờ phép tổng hợp chuẩn hóa nhờ phép tổng hợp thế trong phần 2 à, thì chúng ta xem xét quá trình chuẩn hóa một lực đồ quan hệ BNF nhờ phép tách không mất mát thông tin đối với các tập phụ thuộc hàm trong phần này thì thầy sẽ trình bày quá trình chuẩn hóa nhờ phép tổng hợp điều khác nhau cơ bản giữa hai phép là phép tổng hợp so với phép tách là thông tin ban đầu của các thuộc tính hiểu theo cái nghĩa chúng ta sử dụng thì biết tên các thuộc tính và tập các phụ thuộc hàm còn phương pháp tách thông tin ban đầu là một lực đồ cụ thể vậy qua phép tách tổng hợp thì chúng ta đều ra một cái kết quả giống nhau Đó, ờ, thành binary thế để làm rõ cái thuật toán phép tổng hợp này thì thầy nhắc lại một cái uh, phụ thuộc hàm gọi là dư thừa và phủ không dư thừa thế thì bây giờ một cái fd fd là phụ hàm nhé là function independent. Ờ, thì nó là một không dư thừa nếu ta có f cộng sẽ bằng f các em trừ đi một cái phụ thuộc hàm ở bên trong Đấy, x trừ y và cái này bằng cộng x xác định y nhé cộng Đấy có nghĩa là ta loại bỏ đi những phụ thuộc hàm dư thừa thì nó vẫn bằng f cộng và từ đó thì chúng ta suy ra là cái này người ta gọi là bằng g g cộng và từ đó thì chúng ta thấy là nếu g cộng mà bằng f cộng thì gọi là một phủ không dư thừa các em nhé đấy thì thầy ghi nó vào gõ nó lại rồi tiếp theo này nếu nếu x xác định y phẩy a thuộc x a là tập thuộc tính thuộc x a là dư thừa A là dư thừa A là dư thừa thì x trừ đi tập A tức là loại bỏ đi một kết thuộc tính A nó vẫn xác định y Đấy. và y này thuộc f cộng thì A là thuộc tính dư thừa bây giờ chúng ta sang bồ đề bồ đề 57 chúng ta ghi chậm quá nhỉ chán ghê không thể hiện được 57 các em ghi bổ đề như sau gọi F là tập các phụ thuộc hàm là tập các phụ thuộc hàm nhé x xác định y thuộc f tức là chúng ta có nhiều cái phụ thuộc hàm trong đó nếu v xác định w v xác định w nhá thuộc f cộng về xác định W thuộc F cộng máy tính một thời nó hơi chậm một chút còn các em để thầy chỉnh lại một chút thuộc F cộng em chuối cho thấy cho thành như thế à, rồi f cộng và và chúng ta có này x xác định y x xác định y được sử dụng cho một dẫn xuất được sử dụng cho một dẫn xuất cho một dẫn xuất nào đó nào đó của tập H của tập H nhờ từ F nhờ hệ tiên đề Armstrong nhờ hệ tiên đề Armstrong thì V xác định x thuộc f cộng tức là V xác định W và X xác định Y nhờ sử dụng dẫn xuất nào đó từ một cái V đến W bắt cầu ấy các em nhé thì lúc đó chúng ta sẽ nhờ cái hệ tiên đề Armstrong thì V sẽ xác định X bây giờ chúng ta sang thuật toán 5 năm chúng ta ghi thuật toán 5 năm là tổng hợp là chúng ta ghi là phép tổng hợp phép tổng hợp thành các lượng độ ở 3 ns thành các tổng hợp các lực đồ đỉnh 3 NF đợi thầy à, đẩy cái này lên trên ok thành 3 NF em ghi nhá cho thầy này vào đầu vào của chúng ta là ban đầu đấy chúng ta ghi thứ nhất là vào cộng thứ nhất là vào nhá tập các thuộc tính A1 đến AN A1 A2 phẩy chấm chấm AN là tập các phụ thuộc hàm S à, là tập các ờ, thuộc tính các thuộc tính bài này rất cẩn thận chúng ta áp dụng vào trong thực tế xoay tập F là tập phụ đồng hàng à, tập F là tập phụ thuộc hàm em nhớ chưa đầu ra là tập các lực đồ quan hệ sang kỳ sau thầy sẽ mua cái bộ máy tính mới bộ này nó hơi chậm thì à, thầy sẽ dùng để làm việc khác bây giờ chúng ta vào phương pháp phương pháp thứ nhất là chúng ta tìm tìm cho thầy nhá phủ không dư thừa tức là ta loại bỏ đi những cái phụ thuộc hàm dư thừa tìm phụ không dư thừa h của f h của f nhá tức là loại bỏ phụ thuộc hàm dư thừa loại bỏ đi cái phụ thuộc hàm dư thừa ở trong đấy thứ hai phần tiếp theo là chúng ta làm bước thứ hai là phân chia phân chia tập phụ thuộc hàm của uh, phụ thuộc hàm hát thành các nhóm thành các nhóm nhé thành các nhóm ở đây là sao cho sao cho các phụ thuộc hàm của nhóm là có cùng với trái trong cùng một nhóm có cùng với trái Đấy. phần thứ, tiếp theo thứ ba tức là chúng ta làm từng bước một tìm phủ dư thừa này phân chia tập phụ thuộc hàm h của, h thành các nhóm thành các nhóm sao cho các phụ thuộc hàm trong cùng một nhóm có cùng vế trái này bây giờ chúng ta ghi tiếp này mỗi cặp nhóm mỗi cặp nhóm ví dụ H1 và H2 nha H1 và H2 đây mỗi cặp nhóm ví dụ H1 và H2 có vế trái là x là x vế phải là y vế trái là x vế phải là y y mà tồn tại một cái tồn tại một song ánh nhá song ánh là cái gì song ánh là cái hàm ở fx bằng y và fi lại đào lại bằng uh, ngược lại bên nó bên bên kia tức là ở đây chúng ta học toán cao cấp nhưng mà ở đây trong cái nghĩa này của chúng ta là tồn tại một song ánh có nghĩa như sau x xác định y Đấy. thuộc h cộng được chưa thì tức là x xác định y phải y xác định x y xác định x thì hòa thì trộn đấy chúng ta trộn nhé thì trộn hai nhóm vào thành một nhóm trộn hai nhóm thành một nhóm được chưa nếu a mà thuộc y thì x xác định a thì chúng ta loại loại nó khỏi nhóm ra khỏi nhóm tức là loại nó ra khỏi hát ấy. Đó. tương tự cho B thuộc B thuộc uh, x tương tự cho B thuộc x thì chúng ta có x à, y xác định x y xác định B ta cũng loại nhé rồi để thời đẩy cái kia lên đã để cho viết cho nó đẹp tương tự như vậy thì chúng ta làm ngược lại với B ở mấy cuối cùng của chúng ta phần cuối là ở mỗi nhóm đặt cấu trúc các lực đồ quan hệ bao gồm tất cả các thuộc tính xuất hiện trong nhóm đó bao gồm tất cả các thuộc tính xuất hiện trong nhóm đó nhé đạt được cấu trúc rồi mỗi tập thuộc tính xuất hiện ở vế trái của một FD trong nhóm là một khóa mỗi mỗi tập thuộc tính chúng ta ghi là tập thuộc tính nhé xuất hiện xuất hiện ở vế trái của FD xuất hiện ở vế trái của FD trong nhóm là một khóa của lực đồ quan hệ các khó khóa đó tìm được gọi là khóa tổng hợp tìm được gọi là khóa tổng hợp Đấy, các nhóm đó gọi là các quan hệ gọi là khóa tổng hợp và tập các cấu trúc như trên được chúng ta lập thành một lược đồ quan hệ bây giờ chúng ta sang ví dụ nha chúng ta nhớ này mỗi tập được cấu trúc như trên gọi là một lược đồ quan hệ chúng ta ghi cho thầy cái chốt là mỗi tập được lập thành cấu trúc như trên gọi là một lực đồ quan hệ Đó, tức là thuật toán chúng ta xem ra được nhiều cái tập này thì chúng ta tách được nhiều thành nhiều cái quan hệ chuẩn ba NF bây giờ chúng ta đi sang ví dụ rồi bây giờ người ta cho ví dụ để ta kéo cái này xuống <coughs> bây giờ nhá ví dụ chúng ta ghi ví dụ cho tập các thuộc tính sau a phẩy b b một nhé b hai phẩy c một cho là tập các phụ thuộc hàng C1 xác định A C2 D như thế bây giờ chúng ta sẽ uh, sẽ tách ra và người ta cho thêm hai thuộc tỷ à, hai cái phụ thuộc hàm nữa là y2 y3 xác định y1 y1 y3 để xác định ở đây thì chúng ta thấy này chúng ta xét nhá A thì xác định một loạt này B xác định này C xác định này Đấy. Thế thì chúng ta nhìn thấy này A xác định một tập lớn là trên này B1, B2, C1, C2, D1 giải nhé đang ghi là giải rồi ờ, cái này thì lại xác định cái này cái này xác định cái này thế hóa ra là A xác định B1, C1, C2 tập di này B1, C2 thì xác định cái này Vậy thì nó chúng ta nhìn thấy này B1, C2, C1 xác định cái này Vậy cái này bắt cầu qua cái này tức là chúng ta thấy là giả sử đây là một cái x lớn nhé đây lại ra một cái y này đấy xong rồi lại từ cái nhỏ của cái y lại ra được cái này đúng không từ cái nhỏ bên trong y lại ra được cái này đấy rõ ràng là chúng ta thấy là là có cái mối bắc cầu đúng không vậy thì chúng ta phải loại bỏ đi những thuộc tính dư thừa đã loại bỏ đi những thuộc tính dư thừa và lúc này người ta sẽ dùng chúng ta nhìn thấy nhé bây giờ thầy gọi là tập hát là bằng một cái ờ, tập mà sau khi loại bỏ ra rồi thì bằng này chúng ta ghi cho thầy chúng ta ghi cho thầy nhé vì hai cái này có chứa C1 C2 vậy thì nó sẽ chạy đến đây đúng không đây rồi Đấy, là thầy thấy chung nhau ở chỗ này nhé thế còn những cái Y1 Y Y1 Y2 Y3 G là nó dư thừa bên trong nó bị dư thừa bên trong đấy vì bản thân cái này đã xác định đây rồi cái này xác định đây rồi đây xác định đây rồi a cũng xác định đây rồi thì những cái này là nó bị dư thừa bị dư thừa thế thì thầy sẽ loại nó đi và bây giờ thầy sẽ còn lại là a xác định b1 b2 c1 c2 D E là một phụ thuộc hàm thứ nhất phụ thuộc hàm thứ hai là B1 B2 C1 thì nó lại xác định cái gì à một cái này xác định một tập lớn cái này thì vậy thì nó sẽ theo tính chất phản xạ thì nó sẽ xác định cái con của cái này đúng không em cái này đấy nhá Ở ờ, nhìn chúng ta nhìn ở đây ờ, chúng ta thấy là A là con của cái này vậy cái lớn này thì lại xác định cái con tức là A thuộc tập co tập tập của cái tập các thuộc tính bên phải này A dưới này cũng thuộc tập thuộc tính bên phải đây mà tập thuộc tính bên phải này thì lại xác định cái A vậy theo tính chất bắc cầu vậy ta có B1 C1 sẽ xác định A rồi chấm phẩy B1 B2 C2 cũng xác định A à, đúng không các em nhỉ đó tức là thầy ghi vào đã rồi ok bằng chậm quá Tức là thầy nhắc lại nhé B1, B1, uh, B1, B2, C1 thì xác định bên này B1, B2, C2 thì xác định bên này Đấy, nhưng mà trong cái tập lớn này thì nó lại xác định tập con của nó theo tính chất phản xạ đúng không? Tức là à, chúng ta học ở cái phần chương 1 đấy là x thuộc một cái tập lớn a thì a sẽ xác định x là xác định con của nó đúng không đây là tính chất này tính chất phản xạ bắc cầu đúng không tựa bắc cầu đấy chúng ta phải nhớ định lý đấy để chúng ta xác định nhá đã bỏ đi còn lại như vậy rồi tiếp tục này a thì xác định là Y1, Y2, Y3 nhưng Y1, Y2 lại xác định Y3 đúng các em nhỉ? Đấy. Thế cho nên là ta sẽ gì bỏ cái Y3 đi và chúng ta chỉ còn lại là E xác định Y1, Y2 đúng các em rồi ta chỉ cần lấy một cái này nha, còn cái này đảo lại nó vẫn giống nhau ta lấy một chúng thôi rồi chúng ta tiếp theo này C1D xác định G để nguyên rồi C2 D xác định G để nguyên thì nó chỉ là một phụ thuộc hàm thôi nó không liên quan đến những cái bỏ đi dư thừa nữa rồi tiếp theo này chúng ta nhìn thấy tiếp theo nhé y1 xác định y3 ta bỏ à, ta viết lại ba cái này ba cái này nó luôn đúng vậy ta sẽ có y1 y2 xác định y3 rồi còn lại là y2 y3 xác định y1 y1 y1 y3 mình xác định y2 nha vậy chúng ta chỉ còn lại một nhóm là một hai nhóm ba nhóm bốn nhóm năm nhóm sáu nhóm bảy nhóm tám nhóm chín nhóm còn lại chín nhóm bây giờ ta dùng phương pháp hòa vào với nhau bây giờ chúng ta dùng phương pháp hòa ta bỏ đi rồi bây giờ chúng ta hòa vào với nhau nhá bây giờ chúng ta dùng phương pháp phần tiếp theo là hòa chúng hòa chúng lại Đấy, hòa chúng lại nhá thì chúng ta thấy này giả sử đây là x đây là y đây là x đây đây lại là y đây là x đây là y thế thì a xác định cái này sau lại ngược lại chúng lại xác định cái này vậy thì chúng ta phải hòa được ba cái nhóm này vào với nhau đúng không em nhỉ chúng ta hòa vào với nhau Đấy. tức là chúng ta hòa vì nó giống nhau ở b1 c1 c2 B1, B1, C1, B1, B1, B2, C2 Tức là vế bên trái và vế bên phải giống nhau ở từng cái đoạn này Đấy Và ta hòa lá lại với nhau ta sẽ được là Thứ nhất Tập H bằng Tức là phép hòa nhá Thì chúng ta sẽ có một cái thứ nhất là A B1 B2 C1 B1 B2 đây là B1 nhé cái này thì biết hơi xa rồi B1 B2 C2 đấy là cái nhóm mà chứa key tức là chứa khóa và ở đây nó sẽ phải xác định là DE DE rời ra một mình đấy là cái thứ nhất cái thứ hai là E với lại về I1 I2 C1 xác định gì C2 xác định gì thì chúng ta vào lại viết lại thôi C1D xác định gì C2D xác định gì còn chỗ chúng này là cứ thằng này vào thằng này Y1, Y2 thì xác định Y3 Đúng không? Xong lại Y3, Y2 xác định Y1 Y1, Y3 lại xác định Y1, Y3 xác định Y2 Vậy ba cái nhóm này là nó đảo trái phải với nhau Thì ta sẽ uh, viết ra cái cuối của chúng ta viết ra cái cuối nhé cái cuối của chúng ta thì gồm có riêng hòa chúng lại với nhau thì nó không còn bên phải nữa ta sẽ có là y1 y2 nhóm lại thành cái nhóm thôi y2 y3 và y1 y3 Đấy, cuối cùng chúng ta sẽ ra một cái tập lực đồ cuối cùng chúng ra chúng ta ra một tập lực đồ tập lực đồ R1 R1 các em ghi cho thầy là A B1 B2 C1 B1 B2 C2 đấy và à, ờ, phải xin lỗi còn cái DE nữa ờ, không cái này mình viết liền luôn nhé R1 thì viết lại R1 A B1 và khóa key key của nó là bằng các bộ như sau key của nó là A1 A2 A1 B1 chứ key chúng ta được hai key A1 B2 C1 để làm một cái kỳ và kỳ thứ hai là A A đây không phải A1 nhé để viết nhầm đấy A một cái thứ hai nữa đã A bên này rồi thì chúng ta bỏ một cái kia cho ra còn B1 B2 C2 đó còn lực đồ tiếp theo chúng ta chọn thôi chọn a cặp với hai cái bộ này được thì nó là key tức là đây là một key nhé đây cũng là một key Đấy. lượt đồ thứ hai r2 bằng e i một i hai và key là L3 bằng C 1 D G G và bằng C1 D R3 R4 lúc này các em chọn được ba cặp là kỳ của R5 e sẽ bằng kỳ 1 kỳ 2 là một kỳ chấm phẩy kỳ 2 kỳ 3 là một kỳ chấm phẩy và y1 y3 một kim vậy thì tất cả các lực độ này đều ở chuẩn chúng ta suy ra là R1 R2 R3 R4 R5 bây giờ thầy sẽ cho bài tập để các em áp dụng ví dụ để các em chữa cho thầy Bây giờ bài tập cả lớp làm cho thầy dựa theo tất cả lý thuyết chúng ta đã học các phần thì chúng ta sẽ làm cho thầy các bài tập sau. Chúng ta làm các bài tập sau nhé. nào các bài tập này thì đã để cho nó phải xóa tạm chỗ này đi. Chúng ta sẽ làm các bài tập bài tập 9 bài tập uh, ờ, 1 ấy. ở đây trong sách nó có bài tập 9 chúng ta ghi cho thầy là kiểm tra tính Đấy, cái này giống thuật toán hôm trước thầy giảng cho các em đấy ta chia hàng chia cột đó tính kết nối mất mát thông tin chúng ta kiểm tra cho thầy nhá r bằng function dependent đấy thì nó sẽ bằng a sẵn c ờ, b xác định C A xác định D giờ sách uh, các em học từ đầu đến giờ các em mang sách uh, vở chép ra và chúng ta nghiên cứu để làm bài đánh cho thầy DE xác định C và CE xác định A bài thứ hai cho lượng đồ quan hệ xác định ID tìm dạng chuẩn 3 chúng ta sẽ ờ, dùng phép tách nhá à, hoặc là phép tổng hợp tùy các em bài tiếp theo là bài 3 cho tập lượng đồ xác định C C xác định B dạng chuẩn barcode BCNF cái thuật toán này thầy dạy rồi à, câu tiếp theo là kiểm tra phép tách vẫn là đề của câu 3 nhé ABC cái này chúng ta lại chia bảng ra AC A B D E A B D F e. ờ, với tập phụ thuộc hàm như câu 4 à, ờ, như câu 3 phần cuối kết thúc của phần ờ, lý thuyết phần này các em làm cho thầy ờ, bốn cái bài tập này cho thầy cả lớp nhớ chưa làm bốn cái này để đi thi nhá ngoài lý thuyết ra thì nó là thầy sẽ cho các câu hỏi vào trong cái giải này để các em thi đấy à, điểm uh, bài tập lớn thầy cho cao ngút trời rồi mà đến phần này mà chúng ta không làm được nữa thì thôi ấy.